đang Đăng ờ, Vinh Sinh xin chào bạn Sau đây Hải Đăng ờ, Vinh Sinh giới thiệu các bạn cần ờ, cầu Bạch Long Quả Gamma Senko ừ, Dòng này dòng chính hãng các bạn nhé Dòng này chính hãng nên được bảo hành một năm Thay thế hai lần đốt và tặng kèm ngọn trừ đốt gốc các bạn nhé đốt gốc mà không thay nhé các vâng bạn review ờ, qua các bạn xem bánh long đốt ngọn ờ, tặng kèm luôn đốt ngọn ờ, theo cùng đây các bạn nhé sẽ dạ. đẹp đây là sách hướng dẫn sử dụng cần dạ. này đang bảo hành một năm này đang ờ, sẽ review trực tiếp vào gần đây các bạn à. hòa văn rất đẹp các bạn không hồ công của tên của nó là bạch long là rồng trắng à. các chi tiết trên thân cần này rất tiếc là hãng không bảo hành ờ, phần ờ, đốt này nốt này là hay xước nhiều gamma Sinco Đây cái này là bọc từ bóng các bạn nhé đang bọc một lớp từ bóng à, lớp từ bóng cái à, cần này đặc biệt là có cả tem và mã vạch luôn cả cần đây các bạn Đấy, các bạn nhìn này mã vạch và tem một cần Đấy, mã vạch của cần này Gamma Senko Cần này 5m4 thu ngọn 1m18 đốt ngọn là 1 ly 2 ờ, đốt gốc là tầm 24 gì đấy các bạn à đâu tầm à, đây đốt gốc để đang à, đọc thông số đốt gốc quả cần 5m4 là 23.2 con ờ, gốc đang sẽ review phần à, ngọn đây phần ngọn này các bạn alo xoay 360 à, độ ngọn xoắn đây, đang rút ra tí nữa sẽ rút phần gốc của bạn à, lúc nữa sẽ rút phần gốc cho bạn xem đốt thứ hai từ ngọn xuống các bạn in họa tiết rất đẹp tiết à, rồng trắng bạch long Rồi. Đây. Là ờ. đốt thứ hai các bạn. đốt thứ hai. Cũng đều in họa tiết hết, tất cả các đốt đều in họa tiết hết các bạn nhé. Đốt ờ, gốc đang ờ, sẽ review phần gốc của từng nóng một. Đây. Phần này để để móc dây bảo hiểm đấy các bạn khá đẹp và đặc biệt là dòng này có giòn các bạn nhé giòn chống nước này các bạn chống nước uh, ngập từ đít uh, tấm nước ngược từ đít ngược vào Đấy. Uh, nắp đít đây nóng này đây là chống trượt đấy chống mòn cũng là nó đều có mã vạch à, hết các bạn nhé mã số quả nóng cái này có mã số thì các bạn bị lỗi mà nóng nào thì à, bạn đọc mã cái là hải đăng à, sẽ gửi về hãng bạn gửi lại đốt cho hải đăng và hải đăng sẽ gửi về hãng hải đăng sẽ bảo hành cho các bạn thay đốt Đấy, phần chống trượt đây các bạn à, bật mặt chất እንጨት ነፈነቀን። Đang sẽ cân à, trực tiếp trọng lượng cho bạn xem. Trọng lượng đây các bạn. đang sẽ bỏ cái bịt đầu cần ra ờ, cân ờ, trọng lượng ờ, không bịt và cân trọng lượng có bịt 216 gram Đấy. có bịt đây là 235 ừ, 9 gram Đấy. 215 Đấy. tiếp đến review phần ngọn đây các bạn gọn vâng, và được ờ, bọc sẵn ở trong một cái ống Đấy, bảo vệ ờ, để chống ờ, gãy mà nó cũng có mã vạch đấy bạn các bạn nhìn mã vạch đây đấy. mã số của đây là mã số của nóng mã vạch này sai đấy. mã vạch là mã số đấy. làm rất cẩn thận tiếp đến trong này sẽ là đấy bao ờ, đựng cần khá đẹp các bạn à, mặt mặt rất hoa văn à. Gamma Senko Bạch Long Đấy. vừa rồi Hải đang ờ, đã giới thiệu các bạn ờ, cần câu Gamma Senko Bạch Long chiều dài 54 độ cứng 6H